Đàn ông ưa phụ nữ đẹp Thích phụ nữ thông minh Nhưng sẽ ở bên phụ nữ biết điều Đàn ông say mê cái đẹp Ngưỡng mộ sự hiểu biết Nhưng sẽ chỉ muốn ở bên điều khiến họ cảm thấy thoải mái nhất Phụ nữ đẹp quyến rũ Phụ nữ thông minh thú vị nhưng phụ nữ biết điều mới là kẻ mạnh nhất. Biết điều ở đây không chỉ là biết khôn ngoan trong cách cư xử, mà còn là giỏi mài rũa chính mình để thành một bông hoa xinh đẹp, mà xinh đẹp rồi thì sẽ hữu xạ tự nhiên hơn. Thứ nhất, biết khi nào nên im lặng, khi nào thì nhất định phải nói rõ ràng. Phụ nữ nói nhiều, không hẳn là phụ nữ không biết điều Phụ nữ im lặng cũng chưa chắc là không biết ứng xử. Quan trọng là bạn biết khi nào nên nói nhiều, lúc nào phải im lặng. Đàn ông không ngại nghe người phụ nữ của mình nói, nhưng phải đúng lúc, đúng nơi. Phụ nữ khôn không để đàn ông xem nhẹ lời nói của mình, phải để mỗi lần mình nói, chồng đều muốn nghe. Đừng khiến lời chưa thoát ra hết, chồng đã chán chê làm chuyện khác. Phụ nữ khôn ngoan luôn cẩn thận và khôn khéo trong giao tiếp với chồng, mềm đúng lúc, cứng đúng chỗ, đàn ông vì thế cũng nể trọng và yêu thương nhiều hơn thứ hai cho cả mình và đối phương có không gian riêng phụ nữ khôn ngoan không kiểm soát hết thảy không gian riêng của chồng chồng đi đâu vợ không quản nhưng phải về nhà đúng lúc chồng làm gì vợ không quá sát sao nhưng bị phát hiện không hay thì không qua khỏi vợ vợ khôn như rừng rưng nhưng chuyện gì cũng biết rõ vợ khôn luôn để chồng biết gia đình không phải là lựa chọn và bội bạc thì chỉ có kết cục phải tự gánh chịu lấy quả báo. Phải nhớ, với đàn ông, bạn càng nắm bằng chặt, họ càng muốn đi bằng được. Phụ nữ biết điều giữ chồng bằng gia đình, bằng niềm tin và tinh tế trong mọi chuyện. Thứ ba, hài hước khi nên, thấu hiểu khi cần. Phụ nữ đừng chỉ đợi chồng vừa trở về nhà đã than phiền Đừng khiến đàn ông thấy về nhà là một việc quá sức chịu đựng. Chồng mệt thì mình hỏi han, chồng muộn phiền thì sẻ chia, chồng không vui thì hài hước đôi chút. Vợ chồng là để gồng gánh thay nhau vướng bận ở đời. Vợ biết điều thì chồng cũng sẽ yêu thương hơn. Vợ tinh tế thì gia đình cũng đầm ấm hơn. Thứ tư, độc lập nhất có thể. Phụ nữ yếu đuối, đàn ông muốn chờ che. Nhưng để ở bên một đời thì đàn ông sẽ chọn phụ nữ độc lập. Phụ nữ độc lập không bắt đàn ông lo hết thảy cho họ, cũng không đòi hỏi đàn ông phải luôn bên cạnh họ. Phụ nữ độc lập không cần giỏi giang hơn người, nhưng phải có công việc mình yêu thích, không phụ thuộc, càng không ràng buộc với ai. Đừng cái gì cũng từ chồng mà ra. Phụ nữ độc lập yêu đủ thương vừa, không bi lụy, càng không sợ cô đơn. Đàn ông vì vậy càng muốn giữ lấy họ cả đời. Thứ năm, yêu thương bản thân. Phụ nữ đẹp không hẳn là tất cả, phụ nữ biết yêu thương bản thân mới là tiền quyết. Đừng nghĩ đàn ông thích nét đẹp tự nhiên mà không màng làm đẹp cũng chẳng thiết tha trang điểm. Đàn ông thích tự nhiên, nhưng với điều kiện là phải đẹp tự nhiên. Phụ nữ không thể được trời phú nhan sắc thì phải tự cải thiện và chăm chút mình mỗi ngày không thể đẹp nhất thì phải đẹp nhất có thể